tình yêu trong mắt của anh anh thầm mơ một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau tình yêu trong mắt của anh anh thầm mơ một lần và đừng nghĩ suy dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thầm giữ trong con tim bóng sáng của em sẽ mãi mơ về em hỡi em tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mong mình sẽ mãi bên kia là tiên đây này cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thật giữ trong con tim bóng dáng của em sẽ mãi